chứa tới 2 tấn. Hiện tại, ông Hop đang nhắm tới số kim cương đó. Ông ta đã làm nhân viên vệ sinh ở công ty này được hơn 15 năm rồi và cũng đã chuẩn bị nghỉ hưu. Tuy nhiên, trước lúc đó, Hop cần một số tiền để an dưỡng tuổi già, mà một khi đã làm thì phải làm cho ra trò. Hop muốn đánh cắp toàn bộ 2 tấn kim cương. Để hoàn thành kế hoạch, ông ta cần có người trợ giúp. Người mà Hop đang nhắm tới chính là Laura, quản lý tại một công ty cổ phần kim cương London. Lý do rất đơn giản, tại London vào thập niên 60, đàn ông vẫn là người nắm giữ vai trò chủ đạo. Phụ nữ dù có tài năng nhưng vẫn ít có cơ hội phát triển, mà ước mơ của Laura chính là trở thành một nữ tổng. Nhưng tại thời điểm đó, trong số 1.000 công ty kim cương ở London, chưa từng có người phụ nữ nào vươn tới được vị trí đó. Hôm nay họp hội đồng quản trị, công ty tuyên bố người phụ trách chi nhánh, thì đó lại là một người đàn ông thua Laura về mọi mặt. Laura quay trở về phòng làm việc, tự viết lên giấy những dòng chữ để an ủi bản thân. Nhưng cô ấy không hề biết rằng, ở một cái bộ máy nam quyền như vậy, dù có thức khuya dậy sớm cũng chỉ để cho kẻ khác hưởng thôi. Hôm sau, Laura nhận được một dòng chữ hồi âm trên mẩu giấy hôm trước, cô sẽ không bao giờ thành công được. Kèm với đó là một tấm vé xem phim. Mang theo tâm trạng hiếu kỳ, Laura tìm tới dạp chiếu phim. Ở đây cô gặp được Hop. Ông ta trực tiếp chỉ ra rằng ước mơ của cô không thể trở thành sự thật, bởi vì trong lúc dọn vệ sinh, ông đã nghe được rằng công ty muốn sa thải Laura. Nguyên nhân là do trước đây cô có tham gia một kế hoạch kinh doanh cùng công ty đối tác. Giờ đối phương yêu cầu loại bỏ hết những người không thuộc tầng lớp thượng lưu ra khỏi kế hoạch. Mặc dù tận tận lực, nhưng trong mắt lãnh đạo, Laura với họ không cùng đẳng cấp. Đuổi thì thôi đi. Công ty lại vì sợ Laura tiết lộ bí mật kinh doanh, nên đã dùng ảnh hưởng của mình để khiến không một doanh nghiệp nào khác nhận Laura vào làm việc. Đây quả thực là một cơn ác mộng đối với cô ấy. Hết cách, Laura đành tìm tới Hop và nói: "Tôi thấy ông là một nhân tài, hai chúng ta nói chuyện chút nhé." Hop nhanh chóng kể lại toàn bộ kế hoạch của mình cho Laura nghe và đảm bảo chỉ cần làm theo thì sẽ không gặp bất kỳ rủi ro nào. Hop đã làm ở công ty Kim Cương được 15 năm rồi, không chỉ thông thuộc từng ngõ ngách mà còn nắm rõ thời gian hoạt động ở đây tới từng giây. Chỉ cần chịu khó đi làm, chắc chắn sẽ có cơ hội ra tay. Cứ 9 giờ tối, công ty sẽ đóng cửa chính, Điều này có nghĩa sẽ có khoảng mười mấy tiếng không ai ra vào. Chỉ có hai bảo vệ ở lại để trong cách bảo hiểm ở tầng dưới cùng. Lối vào duy nhất chính là thông qua một chiếc thang máy. Thông thường, Hop sẽ dọn dẹp vệ sinh từ tầng 4 xuống dưới. Suốt thời gian này ông ta đều làm việc độc lập, cách khoảng một tiếng sẽ có một người đến kiểm tra. Trừ điều đó ra, làm gì cũng không một ai quản. Tuy nhiên, cách bảo hiểm có mật mã, khó mà mở ra được. Hơn thế nó còn được đổi hàng tuần. Dĩ nhiên, chủ tịch ngân hàng sẽ nắm được thông tin này, mà Hop lại vô tình biết được, ông ta hay giấu dãy số đó ở văn phòng làm việc. Chỉ có điều mỗi lần nó sẽ được giấu ở một vị trí khác nhau. Trước đây mặc dù đã nhiều lần thấy mật mã, nhưng vì sợ nên Hóc không dám ra tay. Tuy nhiên, giờ chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hưu, nếu không hành động thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Nhiệm vụ Hop giao cho Laura chính là tối tuần sau tìm cách ở lại phòng sách của chủ tịch để tìm mật mã. Dứt lời, Hop lôi ra một cái bình giữ nhiệt, cam kết rằng khi cái bình này đầy thì ông sẽ dừng tay. Công ty sẽ không thể phát hiện ra tổn thất nhỏ này, họ cũng sẽ thuận lợi có được khối gia sản khổng lồ kiên trì quét dọn vệ sinh suốt 15 năm, đây chính là khoảnh khắc là Hop chờ đợi đã lâu. Ông ta đã lập ra một kế hoạch vô cùng kín kẽ, giờ chỉ thiếu mật mã để mở két bảo hiểm nữa là xong. Nhân lúc chủ tịch ngân hàng mở két để lấy đồ, thì Laura đã bất ngờ theo dõi ông ta, dùng kính viễn vọng để lén lút ghi lại mật khẩu. Sau khi chủ tịch rời đi, Laura mở két ra và tìm thấy mật mã cho két bảo hiểm kim cương. Nhưng ngay lúc kế hoạch của hai người diễn ra, một sự cố đã phát sinh. Công ty Kim Cương đột ngột cho lắp hệ thống camera giám sát. Một ngày 24 giờ đều sẽ có người túc trực. Nhưng thời điểm đó kỹ thuật chưa phát triển, camera vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Đầu tiên là không có chức năng ghi hình, nghĩa là không thể xem lại. 8 đầu camera nhưng chỉ có thể cho ra 4 đầu ảnh cùng một lúc. Mỗi một đầu ảnh sẽ tồn tại 15 giây sau đó sẽ luân phiên sang cái khác. Vậy thời gian nhiều nhất để camera trước két bảo hiểm rơi vào điểm mù là 60 giây. Thật sự là quá ngắn. Vào đêm hành động, khi Hop đứng trước camera để dọn vệ sinh, đã cố gắng ghi lại thời gian các camera thay đổi hình ảnh, sau đó tính toán thời gian chính xác để lao về phía két bảo hiểm. Tuy nhiên lúc mở két vì quá hồi hộp nên động tác có chút chậm. Cũng may lúc đó người trực còn đang mải mê với đống đồ ăn thức uống, cộng với việc Laura gọi điện tới để câu thêm thời gian, Cuối cùng Hop cũng đã mở được két và đột nhập vào bên trong. Nhìn thấy từng đống kim cương trước mặt, Hop nở nụ cười mãn nguyện. Ngày ngày hôm sau, lãnh đạo công ty cho gọi toàn bộ người phụ trách tới chỗ két bảo hiểm. Cảnh tượng trước mặt thật sừng sốt, hai tấn kim cương đã không cánh mà bay. Đây là cái gọi là chỉ lấy chút chút của Hop đó hả? Điều mọi người thắc mắc là thứ gì có thể chở nhiều kim cương như vậy? Đừng nói tới việc vận chuyển ra khỏi công ty. Hơn thế, két bảo hiểm này được tạo ra từ thép và đá hoa cương, chỉ có thể vào từ thang máy. Rốt cuộc kim cương bị chuyển đi như thế nào? Toàn bộ tài sản của ngân hàng kim cương này đều đã biến mất. Việc phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Tầng lớp thượng lưu nhanh chóng tới công ty bảo hiểm để tìm kiếm đối sách, cũng như mời lực lượng chuyên gia đến điều tra. Thì ra, chủ tịch ngân hàng nhận được một bức thư nặc danh, yêu cầu dùng 100 triệu bảng Anh để chuộc lại số kim cương. Trong lúc hoang mang, chủ tịch đã yêu cầu công ty bảo hiểm chi ra khoản tiền này. Đối phương đương nhiên không đồng ý, thậm chí còn đem toàn bộ sự việc công khai với công chúng. Điều này đã khiến bệnh tim của chủ tịch ngân hàng tái phát, trực tiếp qua đời. Laura nhanh chóng tìm tới Hop, nói ông tại sao không tuân thủ kế hoạch mà lại đánh cắp toàn bộ số kim cương. Hop nói cô ấy đừng vội, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng những nhân viên tình báo quả thật quá ghê gớm, không mất bao nhiêu thời gian để họ tìm đến Laura. Cô giả vờ trấn tĩnh, sau đó tìm cách chạy vào phòng vệ sinh, cố gắng để bản thân không bị bại lộ. Trong lúc hỗn loạn, Laura vô tình đánh rơi chiếc vòng tay đính kim cương xuống ống nước. Sau khi lấy lại được, cô cũng vô tình hiểu ra mọi thứ. Nói chính xác hơn là biết được cách mà Hawk vận chuyển hai tấn kim cương ra khỏi ngân hàng. Laura chạy một mạch tới đường ống dẫn nước của công ty. Quả nhiên ở đây cô đã gặp mặt Hawk. Ngay ở phía đầu ống nước là cả một núi kim cương. Giờ còn cách thời điểm giao dịch khoảng một tiếng. Hawk không muốn Laura làm hỏng chuyện nên đã lấy súng để đe dọa cô đồng thời nói ra thủ pháp gây án của mình. Thì ra tối hôm đó, Hop đã âm thầm đánh cháo hệ thống ống dẫn nước bên trong két bảo hiểm, sau đó canh thời gian và vận chuyển từng đống kim cương đổ xuống miệng ống. Chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ để ông ta chuyển hết 2 tấn kim cương, bằng cách đổ từng gầu kim cương xuống một đường ống nước. Hop đã hoàn thành kế hoạch mà ông ta ấp ủ suốt 15 năm nay. Giờ đây, đường ống dẫn nước đang chứa cả một gia tài khổng lồ. Tuy nhiên Hop lại không hề có ý đem chúng bán lấy tiền. Tất cả những gì Hop làm đều là để báo thù cho người vợ đã quá cố của mình. Năm đó vợ ông bị bệnh, nếu được điều trị kịp thời đã có thể khỏi bệnh vì thu nhập không cao nên vợ chồng Hop chỉ biết dựa dẫm vào bảo hiểm y tế. Nhưng công ty bảo hiểm lại đùn đẩy trách nhiệm, ép họ phải xếp hàng mới được nhập viện. Khi tới lượt vợ Hop nhập viện thì mọi thứ đã quá muộn, mà kẻ đứng đầu công ty bảo hiểm y tế năm đó chính là chủ tịch công ty bảo hiểm kim cương lớn nhất London hiện tại. Trộm kim cương thực chất không phải mục đích của Hop, mà mục đích thật sự là để công ty bảo hiểm kia phải trả giá. Đúng lúc này, cổ đông của công ty Kim Cương biết được việc công ty bảo hiểm để lộ thông tin cho truyền thông. Vì để bảo vệ công ty, hai bên đã đưa ra thỏa hiệp với nhau, đồng ý chi ra 100 triệu bảng Anh để chuộc chỗ Kim Cương. Việc trắng tay quá nhanh đã khiến giám đốc công ty bảo hiểm nổ súng tự sát. Hawk nhìn đồng hồ thì thời gian cũng đã điểm. Ông ta âm thầm biến mất trong bóng tối, mà không hề tỏ chút thái độ vui vẻ gì, thay vào đó là những tiếng thở dài hoài niệm. Laura nhanh chóng thông báo cho công ty Kim Cương đến thu hồi tài sản. Ngay lúc cô định nói gì đó với nhân viên điều tra thì bị anh ta cản lại. Sau đó, Laura cũng trực tiếp từ chức tại công ty Kim Cương. Nhưng trong tài khoản của cô ấy lúc này, số dư đã lên tới con số 100 triệu. Tất cả là do Hot để lại. Khoản tiền này thật sự đã ám ảnh cả cuộc đời Laura. Nếu như có thể, tôi thật sự mong mình có thể thế chỗ Laura để hiểu được cái cảm giác khổ vì nhiều tiền nó là như thế nào. Đổi lại là các bạn, nếu có 100 triệu bảng Anh trong tay, các bạn có cảm giác bị dày vò không? Để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé.